ờ chút cây gì bây giờ hello các bạn thì mình đang trên đường đi thấy nghe nha nè đây là con đường đi vào ờ, cái chỗ cái cây me khổng lồ cây me chà bá luôn nó các bạn thấy chưa nè đây là khung cảnh thu quê nè nè đây là lộ lớn mình đang đi tới lộ lộ lớn rồi còn chút xíu nữa mới tới nè đây là con đường vô nhà mượn của ờ, cái chú ở trong nhà thì ờ, mình sẽ kiếm cái me hái hỉ trời trời thấy sao vậy ba nhấp ba giờ nó nhấp dưới á ừ đưa cho như gánh anh nhấp ừ. Nè, dạ, dạ, dạ, đây là đây là chú uh, dượng dượng của mình đang hái dùm tại vì ờ, mình không biết xài cái cây đó đó bạn thấy không me nhiều lắm luôn me xâm xê luôn á đó trái me dài ghê không me này là không có sẽ thuốc sâu nha mọi người nó rất là tự nhiên luôn tự ra trái luôn bán 7 à, 8 triệu vậy? Nhiều lắm. Tắm. hẹp lắm ở ờ, cái nhánh nhỏ vậy luôn cũng có trái nữa đây là trái me mình mới hái nè đó ngon chưa ăn ờ, thử nè uhm, chua chua uhm. luôn mình nước á Ờ, đây là ờ, đường mình vừa hái xong cây me nha mình chuẩn bị đi về nhà để uh, thưởng thức cây me chấm uh, chấm chấm muối ớt và cái chấm nước mắm nữa chấm, chấm mắm ruốc nữa dạ. các bạn thấy không đây là đường đường ở dưới quê không cây không luôn không có miếng nhẹ nữa lớn đường để là quốc lộ 888 đó vì quẹo vô cái cua này nè là tới à, nhà của à, mình thì mình mới nãy bây giờ mình sẽ đi vô chế biến cho mấy bạn ăn đây là bếp lên mình chuẩn bị ờ, cho lửa để làm men nha mọi người à, rồi tắt đi à. thì mấy bạn đây là mình à, đây chuẩn bị rửa men nha đó trời ơi cái trái nó bự nè đó bự ra mấy bạn đó. kiến kiến kiến nhiều bạn thấy chứ mèo nè bự ghê chưa bây giờ mình sẽ ăn như đây là nước chấm nước um, uh, uh, nước ớt mấy trái ớt là ăn cay lắm <laughs> ăn giờ mình đi gọt ăn nha rồi từ từ với mấy bạn ăn nha mấy bạn coi đây, đây, đây. tóc con bù xù không mà không sao Đây nước mắm nó ngọt Ngon mấy bạn ơi Chấm rồi Chấm rồi Trung nha, trung bình nha Phải kinh nhiều miếng á to um, mày mày ăn không hết đâu trời chung lắm luôn ăn nổi luôn á mấy bạn ăn ăn mấy trái bạn chừng thôi còn ngon gì nè nó có hộp ăn không cần phải à, lựa ra còn mấy trái cỡ như bự bự gì nè mấy bạn phải à, cần gọt ra ăn với lựa hộp ra trong hộp rồi mấy bạn ăn ăn kiểu như là nếu như mà ăn bình thường á chấm á thì mấy bạn lựa mấy trái nhỏ nhỏ cỡ gì nè thì nó ngon hơn hơn mấy trái bự bự còn mấy bạn ngâm á ngâm thì lửa chứ bự bự gì nè rồi ừ, ngon mấy bạn ơi tơi tái luôn chấm rồi chua nó chua gì đâu à, mấy bạn ơi chua chua mà cay nữa chứ bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây mong các bạn ủng hộ kênh của mình để mình có nhiều động lực làm ra video nhiều mơ hơn Xin you.